Đức và Minh là hai cậu sinh viên cùng phòng. Minh là một thanh niên nghiêm túc, còn Đức thì ngược lại, cậu lúc nào cũng ăn chơi lêu lỏng. Hôm đó, Đức bảo, Ê, học làm học lốn, ra nét làm vài trận với tao đi. Thôi, tao đang ôn bài để mai còn giải đề trên UV Studio. Thấy Minh FA quá lâu, Đức còn rủ Minh đi phó đà để khai súng. Thôi, dùng mình cái mất mẹ thùng mì tô, đi làm gì cho phí tiền. Năn nỉ mãi mà Minh không đi. Anh ta còn chửi Minh là nếu mày biến thành con gái, tao sẽ thông chết mẹ mày. Lúc đấy người ta sẽ gọi tao là người thông minh. Đức đành chụp mấy cái ảnh vào face app để giả cái rồi úp lên Facebook. Hôm đó, Đức trần chọc không ngủ được. Nửa đêm, có một hiện tượng lạ đã xảy ra. Mẹ ảo thật đấy! Đức dậy để đi uống nước, thì phát hiện ra anh ta đã biến thành một sinh vật tóc dài, có vòng một và vòng ba nhô ra. Quá hốt hoảng, anh ta sờ xuống họa mi thì phát hiện nó đã biến mất. Đang kiểm tra họa mi của mình thì Minh bước vào và hỏi, bạn là chị gái của Đức à? Đức hoảng hốt giải thích, còn cho Minh xem tấm hình mà anh đã chỉnh sửa qua face app. Sao trông nó lại như thế này? Minh định sờ thử vào người Đức nhưng hôm nay thằng bạn lạ vờ lờ. Và kìa, mọi hôm ta vẫn sờ suốt mà. Thế là mình đã thông Đức, theo nghĩa đèn. My lips. Legs, legs. Leg, leg. <laughs> À. từ ấy họ sống hạnh phúc bên nhau nếu như thằng bạn thân biến thành con gái thì các ông sẽ làm gì nếu mà tôi biến thành con gái thì việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là gạ địt ASEAN